bao tháng năm trong ngóng con về tiếng già kêu sầu trong đêm thương mẹ tôi giờ đang héo hon nơi phương trời xa biệt ly con đâu hay mẹ chờ đợi con trong đêm mưa gió mưa tiêu điều mắt mờ mòn mỏi chờ con nhớ ngày con nằm trong nỗi vui sao khi thấy con cười dáng mẹ gầy gò hầm hiu trên đôi vai gánh cuộc đời con một đời thân còn ngược xuôi đâu ai hay chịu nhiều niềm đau ngàn đắng cay áo nâu phai màu nào con sẽ quay về thường gái đèn dầu hắt hiu mẹ ngồi giá bỏ con bơ vơ giữa đời con về